ta cửa cơn mộng thu thoáng qua tôi cuộc ta tựa cơn mộng phù thoáng qua hỏi những thế sao cứ mang lòng ghét anh được ba mắt cuối đời cũng chẳng mang theo một mai ai cũng theo thắt for my